vừa qua tại hà nội trung tâm đài loan quốc tế cát lâm đã tổ chức buổi hội thảo miễn phí chia sẻ về hệ thống giáo dục đài loan và các chương trình vừa học vừa làm tân hướng nam của đại học vạn năng thành phố đào viên quận trung ly nhằm giúp các vị phụ huynh và các em học sinh hiểu rõ hơn về chương trình quản trị du lịch khách sạn nhà hàng dịch vụ giải trí của trường đến từ phí đào viên Đài Loan, có các thầy là trưởng phòng hợp tác quốc tế, trưởng khoa quản trị khách sạn và lãnh đạo phòng giáo dục của trường. Buổi hội thảo đã thu hút đông đảo học sinh hiện đang học tiếng đi Đài Loan và các em học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 có ý định qua Đài Loan. Tất cả nội dung được các diễn giả là các thầy cô đến từ Đài Loan và trung tâm các lâm trình bày chi tiết và hệ thống hóa cách đào tạo hiện đại của trường và các chế độ thực tập miễn giảm học phí do có sự tài trợ của Bộ Giáo dục Đài Loan và các lĩnh vực chuyên ngành khác của Đại học Vạn Năng. Trên thực tế, các chương trình du học Đài Loan sẽ tạo cơ hội cho con em người lao động xuất khẩu, cô dâu Đài Loan, người giúp việc, hộ lý gia đình có cơ hội đưa sang Đài Loan du học và đoàn tụ gia đình sau nhiều năm xa cách. Có thể nói, tại Đông Bắc Á, Đài Loan là hòn đảo có công nghệ và khoa học, nền kinh tế phát triển hàng đầu châu Á, dựa trên nền giáo dục rất tiên tiến. Nên đảo Đài Loan đã thu hút rất nhiều, hàng vạn học sinh đến từ Việt Nam và các nước mỗi năm. Chính vì vậy, hội thảo đã đem lại nhiều thông tin hữu ích cho các em học sinh chuẩn bị trước khi đến Đài Loan và cũng đưa ra những lựa chọn thông minh hơn với những ngành nghề phù hợp với các em. 我是万能科技大学旅馆管理系主任吴顺成。呃，万能科技大学旅馆管理系是应应台湾政府针对那个新兴的观光事业所成立的一个全新的科系。它主要是在训练学生具有观光国呃旅馆的一些相关专业的技能。然后呢，学生在这边会学习到的，包括客户接待、房屋管理。 然后餐饮管理以及一些专业的饮料调制，还有一些餐辅的技术，而这些技术对于学生未来在不管是就业或是在在继续未来深造，都有一些相当的帮助。然后另外就是在针对我们的那个国际同学，因为tại phần đối thoại với các học sinh, đã nhiều em học sinh đưa ra những câu hỏi khá thông minh và hóm hình. Xen kẽ cùng đó là hoạt động đố vui và giải đáp các câu hỏi của chương trình đã làm cho buổi hội thảo thêm phần vui vẻ và sôi động. Hội thảo như thế này đã được Trung tâm Đài Loan Quốc tế Cát Lâm tổ chức tại nhiều trường đại học và trung học phổ thông tại Việt Nam vào những năm vừa qua. Để kết nối giáo dục Đài Loan với Việt Nam và nhằm cung cấp thông tin hữu ích về học bổng đại học, cao học, tiến sĩ, chương trình du học hệ ngôn ngữ, hệ vừa học vừa làm để định hướng và đưa ra lựa chọn nghề nghiệp cho hàng ngàn em học sinh sinh viên trước khi ra trường. Và cuối cùng, sau buổi hội thảo, lãnh đạo của các đơn vị của nhà trường đã trực tiếp phỏng vấn 39 em sang Đài Loan vào tháng 9 năm 2019 tại Hà Nội.